alo 1234 alo vâng xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng tất cả anh chị em và các bạn quay trở lại với kênh soi cầu Gia Huy XSMB của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay các bạn nhé soi cầu Gia Huy XSMB trong buổi tối ngày hôm nay buổi tối thứ ba ngày 19 tháng 11 năm 2019 các bạn nhé và đây chính là cái giao diện chính của kênh à, soi cầu Gia Huy XSMB của chúng tôi à, và hôm nay là từ ngày hôm nay thì chúng tôi bắt đầu làm cái kênh mới kênh soi cầu Gia Huy XSMB các bạn nhé vì vậy chúng tôi mong rằng anh em hãy luôn luôn đăng ký, hãy like và chia sẻ ủng hộ kênh để kênh động lực làm video chốt số cho anh em chơi miễn phí mỗi ngày các bạn nhé. Đấy cái kênh này là kênh chính của kênh soi cầu Gia Huy chúng tôi mới bắt đầu ngày hôm nay là chúng tôi sẽ lên video chốt số cho em chơi tham cảm miễn phí một ngày thì lúc trưa chúng tôi cũng đã có thử lên một cái video đầu tiên các bạn nhé đấy chúng tôi thử ờ, thử chốt và thử lên video đầu tiên thôi còn từ tối hôm nay trở đi thì chúng tôi sẽ lên video đều và chốt số cho em cho tham khảo miễn phí mỗi ngày cho anh em đấy và lời nói đầu tiên cho kênh uh, soi cầu giao SBB xin gửi tới lời chào lời chúc tất cả anh em tất cả bạn bè có một buổi tối thật là ấm áp bên gia đình bên người thân bên bạn bè các bạn nhé và trước mảnh nhỏ của anh em và các bạn giải đặc biệt thứ ba ngày 19 tháng 11 năm 2019 giải đặc biệt đã về có dạng 19942 các bạn nha 19942 càng 4 độc thủ đề 42 chạm của nó là chạm 4 và chạm 2 thuộc tổng 6 các bạn nhé còn về phần lô tô ngày hôm nay thì xin chia buồn hôm nay thì đầu 7 đã bị câm còn tất cả các đầu nổ đấy hôm nay nổ rực rỡ chỉ có đầu 8 và đầu 4 các bạn nhé thì hôm nay có cặp xong thổ lô 04 và 42 nháy các bạn này kép bằng ngày hôm nay thì rất là nhiều 44 33 99 các bạn nhé lô 66 nữa lô hai nháy ngày hôm nay có 582 nháy 982 nháy <coughs> Ok thì vừa rồi kênh cũng đã điểm qua cái kết quả mà hội đồng biểu số đã cho ra cách đây 10 phút các bạn nhé và hiện tại bây giờ là 18 giờ 39 phút đây các bạn nhé đấy thì à, để tiếp tục à, và chốt số cho em cho tham khảo miễn phí vào ngày mai ngày thứ tư ngày 20 tháng 11 các bạn là nhà, nhà giáo Việt Nam thì chúng tôi tiếp tục đồng hành tiếp tục để lên video chốt số sớm để à, chúng tôi sẽ xem là trận đấu bóng đá của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan thì chúng tôi rất chỉ là mong đợi các bạn nhé và hy vọng đội tuyển của Việt Nam mình thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đánh bại đội tuyển à, Thái Lan trên sân Mỹ Đình Ok thì à, đi đến phần chốt số cho em cho tham khảo vào ngày mai thì à, đầu tiên thì chúng tôi sẽ bắt phần cầu lô thì chúng tôi sẽ đi đến cái biên độ tần suất của nó nhá, các bạn nhá. nhịp của nó khá là đều thì xong thủ lô ngày mai thì chúng tôi theo cái biên độ tần suất của nó thì chúng tôi sẽ bắt cho anh em đó là cặp 28 và 82 các bạn nhá. 28 và 82 là cặp xong thủ lô độc thủ lô ngày mai chúng tôi tiếp tục bắt khung ngày cuối là con 41 con lô can của nó đây các bạn này đấy cái cực đại của nó cực đại của nó thì như thế nào anh em cũng đã biết nhé cực đại của nó là 22 ngày mà hội đồng giả số đã giam tới 28 ngày chưa cho ra các bạn nhé đấy chúng tôi rất chỉ là cay cú và tất cả anh em cũng vậy không chỉ riêng mình chúng tôi đấy thì chủ lô và hội đồng số cũng đã giam giữ thì nó đã cho tất cả anh em chúng ta hết lực hết tiền năng khi nào thì hết khả năng thì nó lại cho ra các bạn nhá đấy thì chúng ta đã xác định vào con này thì có vốn thì vây vào được lại không có vốn thì không thể lại được các bạn nhá đấy thì à, hy vọng rằng ngày mai chúng tôi chốt cho anh em đó là con độc thủ 41 thì ngày mai nó sẽ nổ được rực các bạn nhá đấy ok thì phần cầu lô cho anh em vào ngày mai ngày mai ngày à, 20 tháng 11 các bạn nhé Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 thì chúng tôi sẽ bắt cho anh em độc thủ 41 song thủ ngày mai sẽ là cặp 28 và 82 các bạn nhé anh em kết cầu kết kèo anh em có thể vào mà không kết anh em không nên vào các bạn nhé <coughs> về phần cầu D thì à, chúng tôi sẽ đi đến cây đặc biệt tháng và chúng tôi sẽ chỉ cũng như ghép cho anh em ở đây các bạn nhé chỉ và cũng như ghép cho anh em ở đây ok thì ờ, ở đây chúng ta sẽ có chậm 0 và chậm 9 thì chúng ta ăn được chậm 0 các bạn này tiếp tục thì chúng ta có chậm 9 và chậm 8 thì chúng ta ăn được chậm 8 đây nhé tiếp tục đường cầu nữa thì hôm nay chậm 1 và chậm 2 thì anh em đã ăn được chậm 2 các bạn nhé và chậm 4 và theo đường đường cầu biên độ của cái cầu đặc biệt vào ngày mai thì chúng tôi sẽ chốt cho anh em đó là <coughs> chậm 9 và chậm 7 ngày mai các bạn nhé ngày hôm nay thì chúng ngày mai thì chúng tôi sẽ à, bắt cứng cho anh em chạm đề ngày mai sẽ là chạm 7 các bạn này và chạm 9 ngày mai các bạn nhé đấy hy vọng là ngày mai nó sẽ rực rỡ cho anh em ở trên cầu lô và cũng như là cầu đề các bạn nhé đây là cái à, buổi phân tích cũng như chốt số cho anh em chơi tham khảo vào ngày mai thì anh em kết cầu kết kèo anh em vào không kết không trùng thì không nên vào các bạn nhé đấy chúng tôi à, mới bắt đầu lên video ở trên à, kênh à, soi cầu gia huy SMB thì hy vọng rằng vạn sự cửa đầu nan anh em luôn luôn thành công luôn may mắn à, may mắn và tốt đẹp các bạn nhé thì anh em xem video thì đừng quên hãy like đấy và đầu tiên sẽ đăng ký kênh để kênh lên video thì anh em không cần phải vào tìm kiếm cho nó vất vả các bạn nhé đấy, anh em hãy à, à, nhấn nút chuông thông báo và à, nhấn biểu tượng chuông hai vạch các bạn nhé nhấn biểu tượng chuông hay vạch để à, mỗi lúc chúng tôi lên video thì anh em à, không cần phải vào tìm kiếm cho nó vất vả các bạn nhé đấy không cần phải vào tìm kiếm vất vả Ok, chúng tôi sẽ điểm qua cái kết quả chốt số cho anh em trên tham khảo vào ngày mai, ngày 20 tháng 11, uh, ờ, ngày nhà giáo Việt Nam. Độc thủ 41, song thủ 28, 82, chạm đề cứng chậm 7 và chậm 9 các bạn nhé một lần nữa cuối video kính chúc cho tất cả các bác tất cả anh em bạn bè đã và đang đồng hành xem video có một buổi tối thật ấm áp bên gia đình bên người thân và chúc cho đội tuyển Việt Nam may mắn thành công tốt đẹp đại thắng đại chiến các bạn nhé ấy và bây giờ thì chúng tôi xin uh, chào và chờ tin vui của tất cả anh em vào ngày mai ngày 20 tháng 11 các bạn nhé Xin chào nhé